mặt nhìn đời cuộc đời bạc trắng như vô cúi mặt gục đầu nửa đời ta đã về đâu sống để một ngày một ngày ta biết nếm thương đau sống thật vì đời rồi đời cũng chán chê ta sống thật vì người mà người vẫn bỏ ta đi sống thật vì tình để giờ đây ta khóc một mình người để quen lối sống ra bạn bè sau mới hôm qua mà nay dối gian thật nhiều cuộc đời ta có cho ta biết sóng gió diệu đời ta uống hôm qua đêm nay ta bước trong âm thầm để ngày mai ta có quên lời mắt nhìn đời cuộc đời bạc trắng như vôi cúi mặt gục đầu nửa đời ta đã về đâu sống để một ngày một ngày ta biết nếm thương đau sống thật vì đời rồi đời cũng chán chê ta sống thật vì người mà người vẫn bỏ ta đi sống thật vì tình để giờ đây ta không một mình người để quen lối sóng ra bạn bè sau mới hôm qua mà nay dối gian thật nhiều cuộc đời ta có dối gian lộc lừa nửa đời ta nếm thương đau người cho ta biết